thì đây là cái ngoại thất bên ngoài của bếp đây những cái lưới phía sau bếp á, và bên dưới bếp thì bên chủ hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống như cái trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp vào cửa hàng chúng tôi nó sẽ rất là an toàn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 là các bạn nên sử dụng những loại nồi có đáy dày khuyến cáo các bạn là không có nên sử dụng những loại nồi đáy mỏng vì những cái loại nồi đáy mỏng á nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chúng ta nó chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 cho đến hai trăm rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra được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 là 208 và bên phải của tôi là 207 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì ờ, để mà khắc phục cái vấn đề về pin á khi mà các bạn mua cái biến ở của hàng chúng tôi đây các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V đây là một cục nguồn 3V đây thì với cục nguồn 3V này á các bạn có thể ghim ổ điện và ghim vào cái đầu chờ tôi sẵn không biết đây để mà sử dụng trực tiếp không cần mà không cần dùng đến pin đây mà sẽ ghim vào ổ điện như này và cắm vào ờ, cái đầu chờ tôi sẵn bên hông đây đây tôi thấy pin ra ngoài hết đây biết sử dụng nguồn 3V vẫn hoạt động bình thường Đây, bếp bên phải đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi thì khi mà các bạn sử dụng mâm và vỉ này để mà nướng thực phẩm á thì các bạn uh, cũng nên trong ít lượng nước vào bên trong mâm hứng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng á, cái hơi nước bốc lên á, thì thực phẩm các bạn nướng nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á, thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn thì đối với cái dòng bếp ga Nhật này á nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm vượt trội hơn là bếp ga Việt Nam chúng ta thì đầu tiên đây là bếp được xuất xứ từ Nhật thì các bạn cũng biết là những mặt hàng của Nhật á nó sử dụng từ xưa đến nay á thì rất là bền thì bếp ga Nhật nó cũng không ngoại lệ các bạn sử dụng nó cực kỳ là bền và thứ hai á, nó rất là tiết kiệm ga thì theo khảo sát thực tế á, ờ, một số gia đình đã sử dụng á khách hàng sử dụng đã cho biết á thì nếu một gia đình các bạn có bốn người á một ngày các bạn nấu ăn hai buổi một ngày các bạn nấu ăn hai buổi á thì một bình ga nó sẽ có giá vào khoảng là 320 trăm ngàn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 thì cái quay cảm biến phía sau á nó sẽ nhận được cái tín hiệu thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại thứ nhất là tiết kiệm lượng ga cho các bạn và thứ hai là phòng chống cái trường hợp ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra tình trạng cháy nổ nên là nó rất là an toàn đây cả hai bếp của tôi đều đã khóa ra có tính năng là ờ, nước cạn nồi đây ở đây á, thì chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô chúng ta sẽ ấn và giữ khoảng từ 3 cho đến 5 giây thôi khi mà đèn sáng đỏ lên là được đây như thế này thì ở tính năng này á, như ban nãy tôi đã nói á, ở điều kiện bình thường thì que cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ ờ, tự động khóa ga nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần nhiệt độ cao á, thì các bạn phải kích hoạt tính năng này lên thì khi các bạn kích hoạt tính năng này lên á que cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi đến 300 độ thì lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không lo vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị kiềm hãm lại